Xin chào toàn thể anh em thì à, ngày hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp và để cho anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp thì đây nó chính là cái cách và cái mẹo bịp tài xỉu mới nhất hiện nay bằng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung 6 mặt thì anh em cũng không còn xa lạ gì về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung 6 à, mặt này thì cái bộ đồ chơi này nó sẽ báo cho anh em chuẩn xác trăm phần trăm là bên trong nó sẽ về những cái mặt gì thì giới thiệu sơ qua với anh em thì đây là chính là cái hột sóng mặt mà tôi đã làm sẵn cái sóng mặt vào trong cái hột tài xỉu này và đây nó chính là cái máy rung của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp rung sóng mặt đó đúng không ạ máy rất là nhỏ gọn anh em có thể nhét vào túi áo túi quần hay bất cứ đâu anh em muốn nó rất là tiện lợi khi anh em ra sòng sới chơi khi đi chơi thì anh em à, luồn được cái một này vô sòng sới của anh em là anh em chơi được rồi và đây nó chính là cái công thức báo dung của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung 6 mặt này anh em nhé thì à, cái phần tăng tích của nó thì tôi có thể bao cho anh em đâm châm nước muối dọi đèn tất cả mọi thứ đều ok hết đó thì à, không làm mất nhiều thời gian của anh em thì bây giờ đi vào test luôn cho anh em cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ của cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu bịp dung 6 mặt này nó báo chuẩn xác cho anh em được ờ, bao nhiêu phần trăm anh em nhé thì anh em xem video cùng với tôi và anh em cảm nhận cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung 6 mặt này đó, thì khi anh em đi chơi thì anh em gạt nút công tắc khởi động này đó, nó sẽ dung cho anh em một nhịp là máy báo đã chơi đã chuẩn bị chơi được nó chỉ việc chơi thôi và anh em có thể nhét vào bất cứ túi quần túi áo hay bất cứ đâu mà anh em muốn cự ly báo của nó thì khoảng từ 2 mét đến 2 mét rưỡi anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ cầm cái máy này ở tay để tôi cảm nhận nội dung này khi nào có những cái mặt gì ở trong này về thì tôi sẽ báo cho anh em biết đúng không test luôn cho anh em máy báo cho tôi biết rằng là bên trong này có mặt ngũ mặt ngũ đúng không ạ mặt ngũ là không dung không dùng thì anh em đánh ngũ này ngũ tài đúng không ạ vui anh em đó chén đầu tiên thì nó bị phản thế hột hai ba năm có ngũ đó thì đây là vừa chén đầu tiên thì tôi đã gặp phải chén phản thì ở đây nó phản là phản như thế nào phản là phản như chén thế hột thì anh em cũng đã thấy hai ba năm có mặt ngũ đúng không ạ nhưng nó, nó là ngũ xỉu đúng không tiếp tục test cho anh em này bên trong này máy báo bên trong này máy có mặt lục này đó trong này có mặt lục thì anh em đánh lục tài lần này tôi nghĩ là sẽ không có chén phản thế hột nữa đâu không thể nào mà đen đến mức như vậy được vui cho anh em lục tài có ngũ lục tài luôn đó đúng không ạ bộ đồ chơi này báo cực kỳ là chuẩn xác cho anh em anh em nhé anh em xem video và cảm nhận xem rằng là bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung 6 mặt này nó chuẩn xác như thế nào anh em nhé tiếp tục test cho anh em này trong này máy báo có mặt nhất đúng không ạ một ngắn dung một ngắn là có mặt nhất này mặt nhất thì anh em đánh nhất xỉu vui cho anh em đó một ba năm nhất xỉu cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé đó máy rung thì rất là êm đúng không ạ anh em không phải sợ đối phương hay là bên người bên cạnh anh em có thể nghe và biết được anh em à, đang có máy rung ở bên trong người đúng không ạ tiếp tục trong này máy báo cho tôi biết rằng bên trong này có mặt tam máy rung hai ngắn đúng không ạ vui cho anh em mặt tam này tam thì anh em có thể đánh à, mặt tam đánh xỉu cũng được nhá tùy theo anh em tùy theo cái anh em thích cái chén thế ổn ở bên trong vui cho anh em đó 234 có mặt tam anh em nhé cực kỳ là hiệu quả và chuẩn xác cho anh em với cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dùng 6 mặt này thì anh em có thể ra sòng sới anh em đi đánh tài xỉu bịp chơi tài xỉu bịp một cách rất là đơn giản bằng cái mẹo chơi tài xỉu bịp mới nhất hiện nay thì anh em đã có thêm cái tỷ lệ và cái ờ, độ hiệu quả và tự tin nằm ở trong tay tiếp tục test cho anh em thêm chén cuối cùng trong này lại tiếp tục có mặt ngũ đúng không ạ mặt ngũ thì anh em đánh ngũ tài vui anh em ngũ tài đúng không anh em máy cực kỳ là hiệu quả và chuẩn xác những cái chén phản của nó là như thế nào ạ những chén phản thì ờ, những chén phản của nó thì là những cái chén phản thế hột ở trong này đúng không em anh em đen thì anh em gặp những chén thế hột phản như chén đầu tiên nay tôi lắc đúng không anh em thì anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình bộ đồ chơi tài xỉu việt dung sáu mặt này để anh em ra sòng chơi chơi thì à, anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình để anh em được uh, tư vấn trực tiếp 24 trên 24 và anh em uh, có thể liên hệ với tôi để anh em được tham khảo tìm hiểu thêm về những bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi đang có và thị trường đang có hiện nay hãy à, đăng ký cái kênh này của tôi để anh em được cập nhật những cái video mới nhất chuyên về dạng các dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 mới nhất hiện nay để anh em à, có thể tham khảo thêm về những dòng đồ chơi bịp thì à, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc uh, xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở phòng sở luôn luôn may mắn anh em nhé